nó kiềm kiềm lại kiềm cái elo lại chứ không mà quy nhiều mà điểm cao nó lên nhanh hiểu không đúng không Thế bây giờ em vừa win nhiều mà vừa điểm cao thì ai mà leo lại em ừ. okay. để ý nha để ý nha đồng nhá Ui rồi chơi luôn anh em ạ, sợ cái gì Từ từ từ mình lên mình mang nè, mình lên mình mang đi ra đánh nè Đi ra, đi ra Giờ chuyển qua chim luôn chứ không đánh chim rồi, chim luôn Trong game mình thổi rồi ha Đúng mới trong game Từ anh em nhá, từ từ nha Từ từ từ từ Ok Đấy, mình phải lừa anh em nha chứ không ra là cũng không biết được đâu nè nãy mà ra đen thấy chưa nhiều game anh xanh là game nhưng không biết cách đánh nhanh được kéo lâu mình biết cách hành game mình chơi dễ nice đi tích số anh em ơi đi tích số anh em ơi nè nè nè anh đứng ngoài đứng ngoài đứng ngoài Rồi. Xong xong xong. Xong. hai dây hai dây một dây này này này này anh đang tăng á rồi Hoài. chết rồi anh đi nó biết chơi nha đây anh đi nó biết chơi nha rồi đi bạn gì anh

có làm mà đợi có ăn thì ăn đầu bồi ăn cướp Ôi, hai giờ cần hai giờ ôi cái miệng của mình mà giả hên bảo nó miệng mình hơn hên này đâu cái gì cái gì tôi khỏe lắm nhá tôi hơi bị khỏe đừng có mà lên tên làm cho bóng vậy anh tự làm bắt đầu trao lên là đã trao dưỡng nhá hello bạn hello hello anh em buổi tối anh em nhá anh em rảnh tay ứng giúp mình cái like cảm ơn mọi người rất là nhiều Ôi. em mình nghe gọi là không làm mà có ăn chưa hả em mình nghe không làm mà có ăn chưa làm nhiêu đây với ai nghe hát nghe gì hết chứ chơi đấy bạn này bạn này ở đây cũng chơi thôi về thôi về thôi về nãy là tầm này 3 hay k 9 máu và 3k bây giờ vô tiền lên meza em ạ đóng vào meza đi đóng vào meza đi cái làm chậm mà cái làm chậm đấy anh không quen anh ít bóng lắm công anh em ạ à cái tia làm chậm mà cái um, cái tia anh biết là biết cái đấy rồi đó cái tia làm chậm để mà xì lâu à cái đấy là cái cái cái kiếm súng kiếm súng súng ngắn súng ngắn hết tết mà cái này anh không biết xài em ạ không phải không biết xài mà xài không quen không quen tay thôi thành ra thôi cái nào quen tay thì xài bò đi bỏ gì à từ từ từ từ đó oh, wow. thôi thôi ghé cho mình đâu đâu nữa đam đi em mua tiêu cho anh được ở từ từ thôi từ từ thôi anh đặt anh đặt kia ra anh sẽ giết mà có bị chỉ đâu rồi Không, anh đâu <laughs> Ôi rồi, vô Vô bằng con mắt rồi niềm tin rồi hy vọng bởi vì ta ơi thằng gì nó giết tôi anh em ạ thảo ơi kìa em ly kìa thảo ơi kìa tầm này á tầm này uh, độc độc độc quá à? hả quả giáp hồi sinh ở đâu đóng với nón đóng với nón rồi anh ơi xuống hả anh xuống bắt em nè nè đường góc đường góc này khó nè, em em phải lừa đây nè à. ôi ok trong này không ổn nha thằng thằng alita ngoài nha alita ngoài nha dĩ anh là dĩ anh hai thằng là dĩ anh hai thằng rồi đánh, lại đi đánh lại đi đánh lại đi alita nè alita nè thôi ờ, thôi bỏ em không đang chậu đây nè bỏ thôi bỏ thôi bỏ đợi biết chơi đó mọi người biết chơi không ạ đúng rồi sao không lên 10 cam máu à mình chơi AP mà mình chơi AP thành ra lên 10 cam máu nó cũng nổi bạn ạ lên AP mà lên full AP mà kiểu như mình lên uh, semi thôi semi tức là nửa nửa AP nửa máu á nhưng mà còn lên full là ờ, full 10 gam máu thì không chắc là không nổi này giờ mới được chín 9 stat uh, quái to à? rồng rồng rồng em này to lắm rồi em nè em này vợ ơi đó nguyên là anh ơi lên lên nguyên nào anh mẹ ad một con môn ta này AD một combo không nhỉ? Ở đây anh. Hả? Ở đây em lo về được, đừng sợ chết. Nghĩa là không có gì để vào á Mày giấu mình tóc bén là chết rồi Leader thôi à Lúc Ê, ê, ê, ê, ê, ê. nè nè nè nè nứt nứt ra kìa dễ rồi chết chết được một combo chết được AD anh em ạ chết được vì giờ cái là đi chết thì lo ông AD bây giờ mình còn về lấy gì mà đặt giờ lên ngang rồi nón à nón mà chắc uh, chắc nửa rồi là chết luôn á <laughs> ê ơi nó đồng bán nè không không không không không hết game nghỉ là khóc chắc anh chơi anh ờ, chơi thêm game nữa để game ờ, cho nó đủ 60 Ủa thế là game này em 60 đúng không? Đúng rồi Ok thế thì thôi Thế thì thôi Thôi là sao? Đó Đó Chỉ là mày thì nghỉ thôi chứ có gì đâu Đó Em bình thường mà À Chơi À thôi Tiếp, tiếp được, tiếp được, tiếp bình thường Baron đi, Baron đi, Baron đi, Baron Rút luôn này Baron mọi người, Baron mọi eh. người Đâu rồi Điểm uh, tiếng này on win là win anh em Tiếng này on win là win Win nè em win thẳng luôn đi, đừng nhằn được một thời gian thì nó có mát xa bằng mình được Chả không hả? hả chồng dòng không vô dòng đâu đâu sao đâu lo gì tiếp tiếp không mình chơi tiếp nha mình chơi tiếp ờ, uh, rồi tiếp tiếp đi đẩy đi đẩy đi anh anh cho sĩ à trên trên đấy đấy đó model để cầm không phải thức lên kìa xì lâu à xì lâu à đấy nhưng mà lần này là ông chết nha okay. buồn gì hả chị em quên đi nè quên đi cái gì để tiếp cận vô anh em ạ chỉ có nào quy nó được thì ngon quy nào quy nào quy nào quy nào chào cường nhá chào cường nhá hello bạn anh em đánh tay ứng giúp mình cái like anh em ơi đánh tay ứng giúp cái like có động lực xuyên thêm ok chưa